Xin chào tất cả quý anh chị ạ, em tên là Tuyền tư vấn bán hàng tại lý Mitsubishi Trung Thượng. Anh chị nào đã quan tâm dòng xe Mitsubishi Xpander, vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 444 anh chị nhé. Hôm nay là những ngày à, đầu tháng 11 năm 2021 thì như thường lệ em Tuyền sẽ gửi tới quý anh chị bảng báo giá chi tiết lăn bánh của dòng xe Mitsubishi Xpander, Xpander Cross để quý anh chị à, cập nhật và quyết định là thời điểm nào là mua xe Xpander là phù hợp nhất. Thì dòng xe Xpander sẽ có 3 phiên bản để quý anh chị lựa chọn. Ngoài Xpander Cross được sau đây thì quý anh chị có thể chọn à, Xpander bản thường nhập khẩu nguyên chiếc từ à, Indonesia và bản số à, sàn cũng nhập khẩu từ Indonesia. Đấy, thì Xpander Cross này thì giá bánh của nó hiện tại bây giờ là chỉ còn 699 triệu nếu quý anh chị ở tỉnh ạ. Ngoài ra nếu quý anh chị mua xe Xpander Cross này sẽ được tặng là uh, dán phim cách nhiệt 3M, trải sàn da, bọc vô lăng và bảo hiểm thân vỏ một năm nữa. Tính ra chiếc xe Xpander Cross này giá nó bánh của nó bây giờ chỉ còn có tầm khoảng 680 à, Đấy. Nhưng mà so với lại giá miết của nó đã 670 triệu thì gần như là quý anh chị đã được hỗ trợ hoàn toàn cái tiền uh, chi phí đăng ký lăn bánh rồi. Đối với bản Xpander ờ, số tự động bản thường thì giá lăn bánh của nó hiện tại nếu ờ, thời điểm này thì trước thì nó là 650 triệu thì hiện tại bây giờ giá lăn bánh của nó chỉ còn là 639 triệu là lăn bánh cũng được tặng là bảo hiểm thân vỏ một năm dán phí quanh nhiệt 3M trải sàn da và bọc lăng còn đối với bản số sàn thì lại ờ, không được tặng bảo hiểm thân vỏ quý anh chị nhé và giá lăn bánh của nó bây giờ chỉ còn là 569 triệu là quý anh chị đã sở hữu chiếc xe Xpander số sàn này nếu quý anh chị mua xe trả góp ờ, với bản số sàn này thì ờ, phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ một năm nữa và ngoài ra vẫn được tặng là dán phim quách nhiệt 3M, trải sàn da và bọc cô lăng. Đặc biệt nếu quý anh chị mua xe Xpander trả góp thì bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị là lãi suất là 0% trong vòng năm đầu tiên và ân hạn nợ gốc cho quý anh chị đến ngày 28 tháng 2 nếu quý anh chị mua dòng xe Xpander này. Tức là quý anh chị sẽ không phải trả tiền gốc cho tới ngày 28 tháng 2 mà chỉ tiền trả tiền lãi mà tiền lãi thì đang được hỗ trợ là lãi suất 0% trong năm đầu tiên rồi. Nên là đến 28 tháng 2 quý anh chị mới bắt đầu là trả tiền gốc thôi. Đó là cái chương trình áp dụng đối với dòng xe Xpander và dòng xe 5 chỗ Astra bên em. Ngoài ra thì có gói hỗ trợ quý anh chị đó là lãi suất là 6,3% cố định trong 3 năm. Tức là uh, anh chị chỉ mất là 0,53% một tháng. Vay 100 triệu thì quý anh chị chỉ mất có 530.000 tiền lãi thôi. Đó là hai cái gói vay đang được ưu đãi cực kỳ tốt tại uh, đại lý Mitsubishi Trung Thượng bên em. Thì nếu quý anh chị mua xe trả góp đợt này thì hãy liên hệ với em Tuyền để em sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị là lên chọn cái gói nào là phù hợp nhất. Còn thủ tục mua xe trả góp thì quý anh chị chỉ cần là chứng minh thư nhân dân này, sổ khẩu này và giấy đăng ký kết hôn. Anh chị mà chưa kết hôn, chưa lập gia đình hoặc đã uh, ly hôn thì chỉ cần là giấy chứng nhận độc thân của phường xã nơi quý anh chị sống là được. Thì em cũng giới thiệu qua một chút về cái dòng xe Xpander này để quý anh chị uh, những ai chưa sở hữu chiếc xe này để nắm được. Đối với bản Xpander Cross này thì quý anh chị cũng thấy đây thì nó sẽ có bốn màu để quý anh chị lựa chọn ngoài màu trắng quý anh chị đang xem đây. Thì chiếc xe Xpander Cross nó sẽ có thêm cái màu ờ, đen, màu xám bạc và màu vàng cam. Đây là màu vàng cam đấy ạ. Em sẽ quay màu vàng cam và màu đen màu đen nó sẽ như này và màu vàng cam Chiếc xe Xpander Cross thì ờ, nó sẽ có khác biệt so với đại Xpander bản thường. Đứng cạnh cái Xpander Cross màu cam này là Xpander bản thường thì quý anh chị nhìn thấy cái phần đầu xe này. Nó Xpander Cross nó sẽ ờ, vuông hơn và trông nó đẹp hơn so với lại Xpander bản thường. Đấy. Và ngoài ra cái trên phần ngoại thất thì ờ, chiếc Xpander Cross này nó sẽ có cái giá lóc thể thao đấy ạ. Giá lóc thể thao trông nó khỏe khoắn hơn đúng không ạ Đối với bản Xpander thì hiện tại giờ cả Cross hay bản thường đều được trang bị là đèn chiếu sáng là đèn led hết quý anh chị nhé. Nhưng mà với lại ờ, đèn ờ, gầm thì nó là đèn halogen thôi ạ. Đèn gầm và đèn xi nhan là đèn halogen. Còn lại à, đèn chiếu xa, chiếu gần đều đèn đây là đèn led hết Cái phần uh, Xpander Cross thì nó sẽ khác biệt một chút Đó là cái phần ờ, ngoại thất Thì quý chị có thấy là cái có ốp cua lốp này Ốp cua lốp này Và cái la răng của nó là la răng 17 inch Đây la răng 17 inch Còn ờ, xe Xpander bản thường là la răng 16 inch thì do vậy là cái khoảng sáng gầm xe của chiếc xe Xpander Cross này Nó rất cao, nó cao hơn cái Xpander bản thường lên đến 20mm Cụ thể thì Xpander Cross thì khoảng sáng gầm xe của nó là 225mm còn đối với bản Xpander bản thường thì khoảng sáng gầm xe của nó chỉ là 205mm nhưng nó cũng là cao nhất trong phân khúc rồi đó đấy là phần ờ, ngoại thất của chiếc xe Xpander Cross hoặc là Xpander bản thường ờ, sôi động em muốn giới thiệu với quý anh chị đấy. màu trắng của Xpander bản thường ấy. Và cái phần nội thất bên trong xe thì Xpander bản ờ, Cross này Nó có một chút khác biệt so với bản thường đó là cái phần à, kế da nó là pha là màu nâu và đen ừ. còn bản thường nó toàn bộ là màu đen nội thất của chiếc xe Xpander Cross đấy xe Xpander thì nó là dòng uh, uh, xe 7 chỗ MPV đây em quay phần nội thất bên trong xe để quý anh chị xem ạ phần uh, vô lăng thì có thể là vô, vô, vô lăng gật gù có thể chỉnh uh, lên xuống nào cao thấp trên vô lăng này tích hợp là uh, chế độ rảnh tay này và chân ga tự động. Đây là màn hình uh, kỹ thuật rất sắc nét, có độ tương phản cao. Hiện đầy đủ thông số của các cái trong quãng đường mình đi và màn hình giải trí cảm ứng có tích hợp ờ, Apple Car và Noise Auto nhé quý anh chị nhé đây để em chỉnh âm lượng nhỏ xuống điều hòa chỉnh cơ và các cái uh, chỉnh hướng gió này tốc độ gió này chỉnh nóng lạnh này và phần hồ ờ, phần ờ, hộp số thì xe này trang bị là cần số là dạng thẳng đây là số D này số tự động này số 2 này số L là để quý anh chị neo đèo đổ dốc Đấy, ngoài ra thì có nút OD này thì nó bình thường là đây là số tự động 4 cấp thì cái, khi, khi anh chị bấm vào nút OD đây thì nó sẽ là từ nó chỉ ờ, quay vòng từ số 1 tới số 3 thôi giúp chiếc xe nó sẽ khỏe hơn khi cần ờ, vượt ờ, vượt tốc độ phần nội thất bên trong xe quay kỹ cho quý anh chị ra ngoài ra thì chiếc xe Xpander đây cái bệ tì tay bệ tì tay nhé có để để đồ bên trong rất tiện Ngoài ra chiếc Xpander uh, hoặc Xpander Cross thì nó sẽ có là điều hòa bằng ờ, ghế thứ hai bằng ghế thứ ba đấy ạ. Có dàn lạnh riêng uh, giúp chiếc xe là nó sẽ mát và um, thoáng hơn so với lại các cái dòng xe mà không có cái cửa gió điều hòa này. Đó. Cửa gió điều hòa Xpander. Và cái uh, hàng ghế thứ hai và ghế thứ ba rất linh động. Đây hàng ghế thứ ba có thể gập được như này, tạo thành một cái khoang để đồ rất là tiện hoặc có thể để ngồi khi mà uh, ờ, gập nó lên Đấy, em quay uh, về phía sau của chiếc xe Xpander đấy ạ đây các bạn được đó về thông số kỹ thuật thì ờ, chiếc xe Xpander uh, này thì có tổng chiều dài là 4475 mm và rộng là 1m8 cao 1m8 trong khoảng đấy thì uh, qua kích thước này thì quý anh chị sẽ lắm được là cái cái cái không gian để xe của mình xem có phù hợp hay không hoặc là mình sẽ phải bố trí lại cái không gian chỗ để xe cái uh, xe Xpander này được uh, trang bị là động cơ 1.5 lít cho ra công suất là 104 mã lực để rất tiết kiệm nhiên liệu về cái mức uh, tiêu hao nhiên liệu thì uh, Xpander nó sẽ có mức tiêu hao như này đấy ạ 6,9 lít là đường uh, hỗn hợp và 8,7 lít 8,7 ờ, lít là đường ờ, trong đô thị. Còn đối với đường trường nó chỉ có 5,9 lít thôi. Đối với bản số tự động, còn đối với bản số sàn thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Nó chênh nhau khoảng 0,5 lít ờ, khi trong mỗi quãng đường. Đó. Rất đẹp. Đó, đây, bản thường đây.